hồng trần trầm luân u tối sám hối tu thân kéo muôn buồn phiền xuôi theo dòng trôi lôi tránh thanh tu cửa thiền bồ đề kê kinh gắng liền đời người tâm hướng thiên duyên điềm nhiên lòng không hơn chấp ngày đêm niềm danh thế tôn người đời vì đâu đau khổ ai ố sân si hí nộ trầm chiều dèm pha cười chế bám chấp u mê xác phàm hẹp hồi gian tham dỗi lừa dục vọng ganh ghét ta dâm lòng than triền miên trong đọa đầy tự mình tình tâm soi xét mai thấu ao sâu ngũng tù tiền tài lời danh phù du phú quý tranh đua kết thù mặc dù nghiệp gieo khó trừ từ lòng xin giữ đau tâm thầm mong đường tu bờ xa còn hơn nghiệp vây xa thân hồng trần đường tu tuy khó chớ có vô tâm hứng hờ chân chờ mà quên đường tu ngũ giới tam quy khó gìn tự mình tự nương chính mình hồi đầu tâm hướng kê kinh tự thân mình mới cứu độ mình đạo vàng từ bi soi sáng dẫn dắt nhân sinh thoát nạn ngàn vạn sinh linh lầm than giải thoát khi tâm hướng phật niệm phật an nhiên kiếp này ngày ngày ghi nhớ đừng quên đừng nên lầm mê lạc lối rồi thân từ xa hố sâu đạo màu mười phương chan chứa chi giác như lai lẫn dòng tự trồng hoa sen từ bi bố thí sinh sôi phước phần lạy phật con xin khấn cầu đời đời nương nấu hồng ân tự thân mình mới cứu độ mình